Xin chào 500 anh em đam mê bài bịp thì uh, anh em uh, chào mừng anh em đã quay trở lại với điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân thì uh, à, thưa anh em video lần trước mình đã giới thiệu cho anh em về cái con uh, ví đổi bài rồi đúng không ạ Đấy. với những anh em nào chưa xem thì hãy ấn đăng ký kênh để vào kênh của mình xem về cái dòng sản phẩm ví đổi bài này nhé mình đã giới thiệu rất là chi tiết cụ thể về con ví đổi bài này rồi thì à, đấy ngoài dòng ví đổi bài này ra mình cũng đã làm về các dòng áo quần rồi à, à, tất cả các dòng cháo đổi bài ngoài ra còn ba cây à, dòng sản phẩm về sóc đĩa kính áp tròng rồi à, máy đánh bài thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để vào kênh và theo dõi những cái video tiếp theo mình sẽ làm cho anh em Đấy. còn à, cái video này mình sẽ tiếp tục làm cho anh em về cái dòng sản phẩm mà mình đã nói lúc trước đó chính là cái dòng sản phẩm mang tên là ví đổi bài à, mỏ đổi bài mỏ đổi bài thì nó có hai dòng mỏ đổi bài nha anh em một loại đổi, loại à, đổi bài mini mỏ vịt và một loại à, này chính là loại mỏ đổi bài à, mềm loại mỏ đổi bài cao cấp thì mở hộp cho anh em xem này Đấy. bên trong này đây là cục pin rời này Đấy. pin này thì anh em có thể chơi được khoảng tầm với một cục pin như thế này rất là nhỏ gọn thôi nhưng anh em có thể chơi trao đổi thoải mái 4 năm ngày liên tiếp không sao cả Đấy. thi thoảng mình mới đổi thì nó có thể kéo dài cuộc chơi cả tuần còn anh em cứ đổi liên tục à, test cháo ra đổi vào liên tục thì nó khoảng được à, 8 7 đến 8 tiếng thì nó sẽ đảm bảo cho cuộc chơi một đêm của anh em kéo dài nói chung là chỉ cần anh em sạc đầy thôi với con mỏ này thì anh em có thể chế vào bất kỳ đâu nhé nếu mà anh em mặc áo khoác rộng tay thì anh em chế vào cổ tay áo Đấy. rất là mềm mỏ mềm này cho anh em xem này có thể uốn lại được uốn lại được rất là mỏng đúng không ạ Đấy rất là mỏng chỉ bằng tờ giấy này hai tờ giấy Đấy. nó chỉ đơn giản như thế này thôi nhưng mà công dụng cháo đổi bài của nó thì tuyệt vời anh em có thể chế nó vào rất kỳ đâu nhá cổ tay áo gấu quần hoặc là mình chế trực tiếp vào những con ví như thế này anh em có thể mua những con ví ở ngoài thị trường bình thường anh em chế trực tiếp vào nó rất là mỏng thế này thôi nó sẽ chế gọn là như thế này đấy, giống như cách những con ví đổi bài này làm đấy anh em uh, mua những cái ví ở ngoài chợ ngoài bình thường anh em sẽ chế vào thành cái dòng sản phẩm riêng cho mình Đấy. thì à, tùy thôi anh em sẽ chế vào đâu thích hợp nhất mà anh em đổi được là anh em sẽ chế thì mình sẽ test cho anh em xem con mỏ này khả năng cháo đổi bài của nó như thế nào nhé rất là tuyệt vời luôn anh em cách chế những cái con mỏ như thế này anh em mà không biết chế thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuân Macao Tuân Macao có những người thợ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ chế cho anh em đấy anh em nhìn này. Uầy, đổi rất là nhanh này wow đấy thấy chưa chưa đến một giây anh em thấy không anh em kịp nhìn không ạ lá bài đã thay đổi rồi với cái tốc độ đổi như thế này thì à, đảm bảo anh em luôn là rất là kín kẽ anh em chỉ cần đưa đúng miệng là lá bài khác rồi thì uh, như thế thì cuộc chơi của anh em còn gì đâu mà để phải lo đúng không ạ chơi uh, liêng này tráo đổi rất là ok ba cây ok những cái dòng sản phẩm tráo đổi bài này uh, mình uh, khuyên anh em là chỉ nên thích hợp chơi với các bộ môn như là liêng ba cây là ok rồi đấy rất là đơn giản như thế thôi đấy rất nhanh đúng không ạ thì à, đấy có một nút nhả bài ở đây cho anh em anh em ấn nhả bài ra nó sẽ nhả hoặc là anh em dùng cách này đấy, anh em đưa lại miệng và rút ra rất là đơn giản chơi bộ môn liêng ba cây này mình chẳng hạn như anh em chế vào cái con ốp điện thoại của anh em được đấy rất là mỏng thế này thôi anh em chế vào con ốp điện thoại của anh em trực tiếp vào ôm ốp điện thoại của anh em như thế này anh em chơi liêng này mình sẽ hao bài vào cho anh em mình sẽ hao bài mình sẽ hao cây át này vào cho anh em xem cách hao cây át này cách hao cây át cho anh em đây ví dụ luôn cho anh em cho nhanh nhé mình sẽ hướng dẫn sơ qua thôi còn chi tiết cụ thể anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử sản phẩm nhé lên mình sẽ cho anh em test thoải mái tất cả các dòng sản phẩm uh, ví kính rồi uh, tất cả các dòng sản phẩm đều được test cách hao này anh em đặt bài lên mình sẽ nặn mình sẽ ờ, để hơi treo chéo hoặc là để treo chéo cách này hao như thế này đi người ta không chú ý mình sẽ hao đi đưa lại miệng này anh em chú ý nhé khi ờ, nó sẽ cố định được cái ờ, mỏ này vào anh em theo đi này đấy. đưa đúng miệng là nó sẽ tự động hút cho anh em đấy đưa đúng miệng là nó sẽ tự động hút cho anh em thì bài còn hai lá thì anh em úp vào bài nọc mình có cây át rồi đây mình sẽ ví dụ cho anh em tiếp một cái ván tiếp theo còn thực tế cuộc chơi ấy, thì anh em đổi như thế nào ván điểm to anh em không cần đổi đúng không ạ còn ván điểm bé thì anh em sẽ đổi thôi thực tế cuộc chơi thì nó sẽ như thế rất là đơn giản rồi ok và còn đây mình sẽ ví dụ cho anh em như thế này ad này rồi ví dụ sơ qua nhanh cho anh em thôi nhé ad này đây ad này hai này bài rất là thấp đây là cách mình sẽ dùng để tráo đổi anh em để bài lên trên cái dụng cụ mình đã chế Đấy. nặn bài xúc xuống rút ra rất là đơn giản bài đã trở thành một cái bài sharp 3 đơn giản dễ chơi dễ sử dụng đó chính là cái hiệu quả của con uh, mỏ mềm đổi bài và dễ chế kín đáo nữa không bao giờ lo lộ nổ Đấy. anh em là dân đi chơi cờ bạc bịp anh em là dân thợ thì anh em hãy thủ cho mình thật là nhiều đồ không phải lúc nào mình chỉ mang một đồ vào đâu lúc nào mình cũng phải sẵn sàng cái tư thế đấy, hỏng đồ này thì còn đồ kia đấy đấy là một người thầy thợ cẩn thận thì à, đấy rất là đơn giản thôi thì đấy cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh nếu mà anh em yêu thích nó thì hãy cho mình một like nữa thì cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em